con dừa biển nước là nỗi ám ảnh lúc nhỏ của tôi nơi tôi sinh ra là một vùng đất cạn soi đã vì mưa bão triển miên dẫn đến người nghèo ở khắp nơi ký ức của tôi là một màu nước mắt đau thương trong chất đau thương những hình ảnh mãi nhà còn mỗi nóc làm sự tôi đau đớn lắm mọi người ơi miền trung của tôi quanh năm bão lũ người miền trung chống đỡ mệt lắm rồi mẹ mất con chồng mất vợ nhà có thứ gì thì mưa lũ đều đôi bàn chân liêu xiêu như quả tim thì vẫn ấm đôi bàn tay gầy vẫy gọi mọi người ơi sống trong một nhà đều là anh em ta khác có ít giúp ít người có nhiều giúp nhiều không ai hết tội không ai bắt buộc nhưng lẽ nào như cũng ruột mình đang cạn dần và giờ quê hương đang không vì mất mát quá lớn và nỗi buồn quá đầy nay xin vây gọi anh em đứng dậy chung tay gom sức giúp đỡ khung ruột này khung ruột đồng bào miền trung xuôi quanh năm bão lũ người miền trung chống đỡ mệt lắm rồi mẹ mẫn con chồng mẫn vợ nhà có thứ gì từ mưa lũ đều cuốn đi nhìn xem đôi bàn chân liêu xiêu như quả tim thì vẫn ấm đôi bàn tay gầy vẫy gọi mọi người ơi trong một nhà đều là anh em ta khá có ít giúp xin có nhiều giúp nhiều không ai trách tội không ai bắt buộc nhưng lẽ nào nhìn cũng ruột mình đau nước đang cạn dần và giờ quê hương đang không vì mất mát quá lớn và nỗi buồn quá đầy anh xin vẫy gọi anh em đứng dậy chung tay gom sức giúp đỡ khung ruột này khung ruột đồng bào miền trung Hơi đồng bào hãy mở lòng ít nhiều gì cũng là tâm lòng hãy chung tay vì một ngày mai tương lai đất nước này trong một nhà đều là anh em ta đó người có ít giúp ít người có nhiều giúp nhiều không ai trách tội không ai bắt buộc nhưng lẽ nào nhưng cũng ruột mình đau nước đang cạn dần và giờ quê hương đã không vì mất mát quá lớn và nỗi buồn quá đầy nay xin vây gọi anh em đứng dậy chung tay gom sức giúp đỡ khung ruột này khung ruột đồng bào miền trung nay xin vây gọi anh em đứng dậy chung tay gom sức giúp đỡ khung ruột này khung ruột đồng bào miền trung